à, cho tất cả mọi người thì à, miễn phí rồi thì mọi người đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ mình các bạn nhé để mình à, kết nối động lực có thêm động lực mình sẽ đưa ra những đường cầu những con số đẹp để mình cống hiến cho tất cả mọi người chúng ta để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ còn lời đầu tiên thì mình chính kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có một sức khỏe dồi dào luôn luôn cả hái được nhiều thành công cả hái nhiều may mắn trong cuộc sống và à, những con số mình chia sẻ thì là mang tính chất tham khảo cũng như cho các bạn dựa vào các bạn mua những cái từ vé số cho nhà nước phát hành các bạn nhé à, khuyến cáo mọi người không nên chơi lô chơi đề à, chơi à, sổ số à, lô đề ngoài đúng không ạ à, khuyến khích mọi người nên mua à, sổ số nhà nước phát hành chúng ta vừa ích nước lợi nhà đúng không ạ rồi thì điểm qua kết quả của ngày hôm nay đã số ra được một lát rồi thì à, với dạng sổ số ngày thứ ba của sổ số miền Nam ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023 cùng có ba đài thì gồm có Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đầu tiên, Bến Tre có đầu là con số 52. Quả đuôi là con và đuôi là con số 05, à đúng không? Tổng 5 và là cả 7. Tiếp tục ở ờ, Tàu đoạn số ra con số đầu là con số 12, đuôi là con số 92, tổng 1 và là càng 8. Và tiếp theo ở Bạc Liêu đầu là con kép tạm 77 và đuôi là con kép à, xin lỗi đuôi là con số 08 tổng 8 và là càng 4 nhìn chung cắt đầu lô thì tiếp tục chúng ta cùng à, điểm qua các bạn nhé đầu tiên đối với bến tre thì có đầu à, câm là đầu số 1 đã bị câm. tiếp theo à, thì giải rác các con số cũng khá là đều à, duy nhất đầu số 5 đã bị à, đã, đầu số 5 thì cũng sổ ra khá là nhiều con số các bạn nhé Đó. và vụng tàu thì tiếp tục đầu số 0 là bị câm. ngoài ra thì giải rác các con số và tiếp tục có đầu số 6 cũng có con số được bốn số các bạn nhé rồi thì là bạc liêu bạc liêu thì là hai đầu liên tiếp công nó là đầu 4 và đầu 5 các bạn ạ trong hai đầu liên tiếp luôn và có đặc biệt có đầu số 7 cũng là có nhiều con số sổ ra các bạn nhé có 5 số sổ ra thì uh, à, sổ à, số đã ra rồi thì có những anh những chị cô gì chú bác nào có trúng uh, đầu đuôi đấu lô tô ngày hôm nay thì à, mình xin à, chúc mừng tất cả mọi người còn là những người là thua tha những người là mất mát thì ngày hôm nay thì mình cũng xin chia buồn với tất cả anh chị và tất cả mọi người đúng không ạ thì lô số thì chúng ta có ngày ăn ngày trượt đúng không ạ à, à, không thể lúc nào chúng ta cũng ăn được cho nên là mọi người nên à, nắm mắt được cái à, tinh thần như vậy đúng không ạ và chúng ta sẽ à, coi như là cái trò chơi đúng không ạ rồi thì à, điểm qua kết quả của kênh mình cho tất cả mọi người đúng không ạ thì ngày hôm qua kênh đã bị trắng bảng rồi thì à, thật sự mà nói thì kênh của mình à, à, các bạn theo dõi kênh các ngày trước ấy, các bạn theo dõi ngày tháng có rõ ràng ở trên kênh các bạn nhé thì nó ăn thông khá là dài ngày thì tiếp tục nó lại gãy hai ba ngày thông lại nó tiếp tục nó lại ăn lại thì nó ăn lại thì là rực rỡ đầu đuôi và lô tô các bạn nhé thì ngày hôm nay cùng mà mình cũng xem kết quả rồi cũng khá là buồn các bạn ạ kênh tiếp tục trắng bảng mình hy vọng là những cái lượt like của tất cả mọi người à, xem thì cổ vũ tinh thần cho mình để mình có động lực hơn đúng không ạ mình sẽ hy vọng là chắc chắn ngày mai nổ chứng mừng cho tất cả mọi người đúng không ạ mình không hiểu tại sao mà, mà lượt like lượt xem của tất cả mọi người hay là do ngày hôm qua mình chốt kênh nó chật cho nên lượt like lượt xem của tất cả mọi người nó giảm quá mạnh các bạn ạ thì mình hy vọng là tất cả mọi lượt like lượt xem của tất cả mọi người dành cho mình sẽ đi lên các bạn nhé mình có động lực mình à, chốt những con số và mình sẽ nghiên cứu kỹ càng hơn và nắm được bắt được đường cầu thì mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người để chúng ta tiếp tục vào bờ đúng không ạ thực sự mà nói thì mình có chốt cho mọi người con à, ở bến tre đúng không ạ con 0660 0660 thì rất tiếc các bạn ạ nó về 05 à, nhân 2 đó các bạn đầu đuôi luôn đó cũng khá là tiếc 0550 mình lại chốt 0660 thật sự mà nói là khá là tiếc đó cũng cầu thì theo đường cầu ngang qua mình có chỉ mọi người đó là 20 ờ, lốc công 2 thì cũng rất tiếc 20 lốc công 2 thì nó cũng là bị gãy cầu rồi cái đường cầu này nó là cũng bị gãy mất rồi cũng khá là tiếc đó và bạc liêu thì mình có bao lô 1441 thì ờ, cũng không có phá được thành công các bạn ạ cũng khá là tiếc thật sự mà nói thì xem các bạn kết quả thì cũng rất là buồn các bạn ạ trước ăn khá là nhiều ngày rồi thì à, hôm qua và hôm nay thật sự nói thì cũng trắng bảo khá là tiếc đúng không ạ dầu nuôi thì 9779 đúng không ạ à, 9779 à, 3553 thì ở đây có 52 các bạn khá là tiếc đúng không ạ 1551 1551 à, và con 8558 đó. 8558 thì à, à, về bóng các bạn không sao các bạn ạ Thôi câu này thì ta bạch câu khác đúng không mình sẽ cố gắng phấn đấu mình sẽ chốt cho tất cả mọi người vào ngày mai những con số sẽ chuẩn xác hơn và bao phủ cho tất cả mọi người đúng không ạ thì mọi người yêu mến kênh thì ấn like cũng như ấn đăng ký kênh của hộ mình các bạn nhé và tiếp tục mình sẽ lên kênh chốt số cho tất cả mọi người tham gia công khai vào ngày mai nhé thì cái đường cầu nó bây giờ nó cũng khá là loạn cho nên là à, thực tế mà nói thì chỉ đường cầu trên trên cái à, đường cầu mình chỉ cho tất cả mọi người thì nó ăn đều nhưng đến lúc mình chia sẻ đến cho tất cả mọi người là nó lại bị gãy đúng không thật sự mà nói thì à, ngày hôm nay mình cũng à, xin phép không à, chỉ cầu cho tất cả mọi người các bạn nhé và mình à, sau khi kết quả đã sổ ra rồi thì mình nghiên cứu mình tiếp tục mình chốt cho tất cả mọi người tham khảo ngày mai là ngày thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 đó ạ thì nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì mình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các chị em đúng không à, phụ nữ một ngày mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ đầm ấm và vui vẻ à, sẽ nhận được nhiều lộc nhiều quà của tất cả các khoái mài râu dành tặng cho tất cả các chị em các chị em nhé chúc cho các chị em ngày càng trẻ đẹp và có sức khỏe và thành công trong cuộc sống đúng chúc cho toàn thể các chị em ngày mùng 8 tháng 3 thật là ý nghĩa đúng tiếp tục thì à, mình sẽ tiếp tục quay trở lại với kênh thì mình sẽ chốt số cho tất cả mọi người đó là à, đồng nai thì mình chốt cho mọi người đó là con đây bảy sáu sáu bảy Cần Thơ sẽ có ăn rồi xin lỗi các bạn ba năm còn ba sáu rồi sốc tăng chín sáu sáu chín rồi đầu đuôi cho qua đài thì còn có con số 60 08 45 54 Xin lỗi các bạn nhé 08 xin lỗi 08 rồi 54 à xin lỗi các bạn là 51 15 mình có bấm lộn các bạn à, con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 chúc cho tất cả chúng ta sẽ à, thành công trong trận ngày mai các bạn nhé xin chào hẹn gặp lại